người con trai đã chọn yêu em dài khờ uh, tình cảm phai mờ mọi thứ đổ vỡ cứ ngỡ chuyện tình như là mơ chuyến tàu tình duyên ta đã lỡ đơn lặng thinh bên những đêm đông Không còn hy vọng, không còn mong Vì con đường song song, không còn chung lối Không còn chung đôi như ngày xưa Từng dắt nhau qua những ngày u tối Từng cùng hẹn hò những ngày mưa Người con gái anh không thể nào quên Mà giờ anh đã chẳng thấy được cô